Cậu mở mắt ra, con ngươi biến thành màu vàng, cá trong thủy cung đều bơi đến xung quanh cậu. Cậu bé này có siêu năng lực, có thể giao tiếp với các loài cá. Cậu là Arthur, bố cậu là một người bình thường. Vào một đêm mưa bão, bố của cậu ở bên bờ biển đã cứu được một cô gái xinh đẹp. Cô gái này có chút kỳ lạ, cô dùng hết sức cầm cây lao ném về phía TV, làm cho TV phát nổ. Lúc đó, cô bắt một con cá vàng trong bể cá nuốt vào bụng. Hóa ra cô là nữ vương của Atlantis, vì để thoát khỏi cuộc hôn nhân, cô đã chạy lên bờ. Trong lúc ở cùng nhau, hai người đã nảy sinh cảm tình. Sau đó, A Cua ra đời, gia đình ba người cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng chuyện ngoài ý muốn bỗng xảy ra, quốc vương của biển cả đã cho người tìm tới tận cửa. Vì sự an toàn của chồng và con trai, nữ vương chỉ có thể trở lại biển cả. Kể từ đó, A Thua không có chút tin tức nào về mẹ. Từ nhỏ, A Thua đã không giống như những đứa trẻ khác, cậu có thể trò chuyện với các loài cá. Lớn hơn một chút, cậu phát hiện bản thân có thể thở ở dưới nước, bơi nhanh như cá, còn có thể kiểm soát các loài cá. Một ngày nọ, dưới biển xuất hiện một người đàn ông nói là thuộc hạ của mẹ cậu, đến để dạy cậu võ thuật. Từ đó, người đàn ông này trở thành sư phụ của A Thua. Hai người cầm cây lao đánh nhau ở bãi biển. Sau khi đánh xong, người đàn ông này nói ra sự thật, Hóa ra, khi mẹ cậu trở về biển cả, đã bị ép gả cho quốc vương và còn sinh ra một hoàng tử. Sau đó quốc vương phát hiện ra sự tồn tại của A Thua, vì ghen tuông nên đã xử tử mẹ cậu. A Thua nghe xong, vô cùng tức giận, cậu nhặt cây lao lên ném về phía biển cả. Kể từ đó về sau, cậu không còn gặp lại người đàn ông này nữa. mười năm sau, một nhóm hải tặc cướp tàu ngầm quân sự, thủ lĩnh của nhóm hải tặc vô cùng hung hăng, hắn ta giết chết không ít các thuyền viên. Đột nhiên, tàu ngầm di chuyển, một người đàn ông mạnh mẽ nhấc con tàu lên khỏi mặt biển. Chỉ trong hai ba chiêu người đàn ông này đã khống chế được nhóm người hải tặc, cứu được những thuyền viên bị mắc kẹt. Người đàn ông này chính là A Thua đã trưởng thành. A Thua hiện nay không những có sức mạnh vô địch mà cũng không bị dao đâm thủng, ngay cả đạn pháo cũng không thể làm A Thua bị thương. Những năm này, A Thua ở dưới biển hành hiệp trượng nghĩa nên cũng có chút tiếng tăm, nhưng vẫn có những người muốn tự tìm rắc rối cho mình. let me take a selfie. Chiếc điện thoại màu hồng này không hợp với một đấng nam nhi. Buổi tối, khi A Thua lái xe đưa bố về nhà, nhìn thấy một con sóng lớn đánh vào bờ, ô tô bị sóng cuốn đi, A Thua bị văng ra ngoài, bố và xe không biết bị lạc đi đâu. A Thua điền cuồng tìm kiếm khắp nơi trong biển nước. Trong lúc khủng hoảng, có ánh sáng xanh vụt qua và có một cô gái xinh đẹp bước ra từ những con sóng. Cô điều khiển biển nước, tìm ra chiếc xe ô tô và cứu mạng bố anh. Chưa rằng Cô gái xinh đẹp đó tên là Mira là công chúa dưới biển sâu. Cô tìm Arthur và hy vọng anh có thể trở lại đáy biển để kế thừa ngai vàng, giải cứu thế giới. Bởi vì người em trai cùng mẹ khác cha của anh đang tập hợp quân đội, dự định tấn công đất liền. Những người cá này, họ vốn dĩ sống trên đất liền, nhưng vì quốc vương theo đuổi danh vọng đã chế tạo ra chiếc đinh ba vàng, dẫn đến thảm họa. Biển cả thôn tính cả đất liền, toàn bộ lục địa Atlantis chìm trong đáy biển. Bọn họ chia thành 7 quốc gia, có người đã tiến hóa trở thành người cá có siêu năng lực, có người đã thoái hóa trở thành một con quái vật man dợ. Bây giờ, những người cá này đang tập trung lại chuẩn bị tiến công đất liền. Những năm gần đây, người trên đất liền vứt rác xuống biển dẫn đến ô nhiễm nước biển, sinh thái thoái hóa, môi trường sinh sống của người cá cũng trở nên khó khăn. Tân quốc vương là một người rất hung bạo, vung tay một cái là tạo ra một trận sóng thần ném tất cả rác thải trở lại chỗ cũ. Bây giờ quốc vương đang tập hợp quân đội để thống nhất bảy quốc gia dưới biển làm một, sau đó tiêu diệt những người sống trên cạn. Để ngăn chặn cuộc thảm họa này, A Thua tìm sư phụ thương lượng. Sư phụ nói, muốn thay đổi cục diện chỉ có một cách là tìm thấy chiếc đinh ba vàng trở thành quốc vương. Nói xong liền đưa cho A Thua một cái hộp sắt, manh mối của cây đinh ba đều nằm ở trong đây. Đột nhiên, đội quân bảo vệ biên cương đột nhập vào, số lượng kẻ thù nhiều, A à, Thua bị bắt. Khi anh ấy chớp mắt thì đã nhìn thấy người em trai cùng mẹ khác cha, tân vương của xứ sở Atlantic. Hai người nhìn nhau chằm chằm, nói được vài câu thì đánh nhau. Nhưng A Thua sinh ra trên đất liền, không quen đánh nhau dưới nước, rất nhanh đã bị thua trận, vũ khí trong tay cũng bị đánh hỏng. Trong thời khắc khẩn cấp, mira liền xuất hiện, cứu anh ta một mạng. Hai người ngồi trên phi thuyền rời khỏi đây, vô số các sinh vật dưới biển đều đang đuổi theo phía sau. Phi thuyền bị đánh sập rơi vào trong nham thạch nóng chảy. Thời khắc cuối cùng, bọn họ chạy được ra ngoài, A Thua phát huy siêu năng lực khống chế cá voi khổng lồ và trốn trong miệng của nó, trở về bờ biển, căn cứ theo manh mối hai người đến Sahara để tìm dấu vết của cây đinh ba. Trong sa mạc, bọn họ tìm thấy di chỉ của một trong bảy bộ tộc. Mera lấy một vài giọt mồ hôi trên đầu A Thua kích hoạt cơ chế hình ảnh, kết quả là có được manh mối mới. Dựa theo hướng dẫn trên bản đồ, bọn họ đến được Sicily. Mera lần đầu đến đất liền, cô rất thích các loại hoa mới lạ trên thế giới. Hai người vừa chơi vừa tìm, rất nhanh sau đó, A Thua tìm ra manh mối mới. Suốt dọc đường đi, tình cảm của họ đã trở nên thân thiết hơn. Đột nhiên, đinh lính chúng đã đuổi đến, một trận chiến lớn bắt đầu. Trang bị của kẻ địch quá mạnh, khi chiến đấu trực diện A thua hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Hai người vừa đánh vừa chạy, Mera chạy tới kho rượu, cô dùng hết sức lực xuất chiêu giải quyết hết đám binh lính đang đuổi theo mình. A thua dùng quả lắc tấn công kẻ địch, giải quyết được Black Manta mạnh nhất. Hai người đều bị thương đã đến điểm cuối cùng của cuộc truy tìm vật báu, trong vương quốc biển sâu, ở đây bọn họ gặp phải quái vật biển vô cùng hung ác. Hải vương cầm đúc nhảy xuống biển, xung quanh đều là lũ quái vật biển dày đặc Thật may, quái vật biển sợ lửa, bọn họ cầm đuốc chạy trốn, quái vật biển không thể đuổi theo, nhưng không ngờ ngọn đuốc xảy ra sự cố, thế là lũ quái vật tràn lên đuổi theo. Lúc này, phía trước có một luồng ánh sáng, sấm sét ầm ầm, quái vật dần dần rút lui. A à, nhìn thấy vậy liền kéo mira liều chết lao vào luồng ánh sáng. Trong chớp mắt hai người bị phân tán, nhìn thấy mira sắp bị quái vật nuốt chửng, một bóng người lao ra, cứu cô ấy một mạng. Người bí mật này tháo mặt nạ xuống, A à, nhìn thấy đó chính là người mẹ đã chết năm xưa. Xa cách hơn 20 năm, hai mẹ con lại được đoàn tụ một lần nữa. Hai người ôm chầm lấy nhau, mừng rơi nước mắt. Hóa ra năm đó, vương hậu bị quốc vương hiến tế cho quái vật của bộ tộc vực sâu, không những không chết mà còn bị nhốt lại ở đây hơn 20 năm, nếu muốn ra ngoài chỉ có thể dựa vào cây đinh ba. Nhưng quái vật biển cả trong truyền thuyết luôn bảo vệ bên cạnh, chỉ có dựa vào quốc vương thực sự mới có thể vượt qua cuộc thử nghiệm. Vì để cứu mẹ ra ngoài và vì ngăn chặn chiến tranh, A Thua không do dự bước vào thác nước. Ở đây vô cùng tối tăm, phía dưới là di chỉ của lục địa cũ Atlantis. Cây đinh ba vàng đó phát ra ánh sáng màu vàng ngay trên ngai vàng, A Thua muốn đi lấy nhưng đột nhiên một chiếc càng lớn từ từ tiến lại gần phía anh, đó chính là con quái vật biển. A Thua bị nó chơi đùa đánh qua đánh lại, quái vật định cho anh một đòn chí mạng, không ngờ A Thua dùng sức mạnh giống như lúc nhỏ giao tiếp với sinh vật hải dương. Quái vật rất kinh ngạc, nhiều năm như vậy, ngoài quốc vương thứ nhất thì A Thua là người duy nhất có thể giao tiếp với nó, nó đồng ý cho A Thua một cơ hội. A Thua bước đến ngai vàng nắm lấy cây đinh ba vàng, chớp mắt một cái, đột nhiên năng lực thần kỳ truyền đến cơ thể anh, năng lượng của Hải Vương thức tỉnh, A Thua bước ra khỏi thác nước, cơ thể bọc vàng, tay cầm cây đinh ba, khí chất oai hùng. Từ đây, Hải Vương ra đời. Ở bên kia, người em trai của A Thua đang tấn công bộ tộc biển mặn, chỉ cần thu phục nơi này, hắn có thể thống nhất toàn bộ Atlantis. Trận chiến lớn bắt đầu nổ ra, tộc biển mặn là một nhóm cua, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển nên không phải là đối thủ của nhóm binh tinh nhuệ. Rất nhanh sau đó, quốc vương của biển mặn bị bắt, trong chớp mắt đã bị đánh bại, đột nhiên một con quái vật khổng lồ xông lên khỏi mặt đất, chỉ bằng một cái hất tay đã tiêu diệt một tàu chiến khổng lồ. Đối mặt với một con vật khổng lồ như vậy, quân đội hoàn toàn yếu thế. A Thua triệu hồi tất cả các sinh vật dưới đáy biển và tộc quái vật dưới vực sâu, trong chớp mắt đập tan đội quân người cá. Thương vong thực sự quá lớn, A Thua buộc phải nhanh chóng ngăn chặn em trai, mau chóng kết thúc trận chiến. A Thua dụ em trai đến chiến trường trên mặt nước, quyết đấu một trận sống còn hai anh em lại giao đấu một lần nữa. Lần này, người em trai mất đi lợi thế dưới đáy biển, ngược lại bị A Thua đánh vỡ vụn vũ khí. Người em thua trận, nhưng A thua không giết anh ta, bởi vì mẹ đã trở lại. Dưới sự thuyết phục của mẫu hậu, người em từ bỏ chấp niệm, sẵn sàng chịu phạt. Còn A thua, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh trở thành Tân Hải Vương. Buổi sáng mỗi ngày, người bố giống như mọi khi đến bờ biển đợi chờ, nhưng lần này, ông đã đợi được người mình yêu thương trở về. back.